Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng số kèo cũng như là kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nhé. Thì trong cái video này, Tiến sẽ đẩy lên uh, một cái trận đấu sớm tại giải đấu ngoại hạng Anh. Đó Tiến sẽ phân tích, nhận định và đưa lên những cái mã kèo mà Tiến lựa chọn trong cái trận đấu đó cho anh em tham khảo nhé. Đấy thì như anh em đã biết, vào tối ngày 15 sẽ có rất nhiều trận đấu hay hấp dẫn được diễn ra từ các giải đấu hàng đầu châu này. Đó, nhưng nếu khó tiếng mà không có đủ uh, thời gian nhiều ấy tiếng không có thời gian nhiều để lên hết các video ở trận đấu này cho anh em tham khảo trên youtube ấy thì anh em muốn lấy mã kèo nào thì cứ liên hệ cho tiếng để vào cái nhóm của tiếng đó tiếng sẽ đẩy trực tiếp các mã kèo đầy đủ các mã kèo hết lên trên nhóm cho anh em chơi anh em kết thì anh em vào thôi đó thì cái nhóm của tiếng thì hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết nhá nhưng bắt buộc để vào nhóm của tiếng thì phải có hai điều kiện nha anh em thứ nhất là anh em phải có một cái trang chơi đó những anh em nào mà chưa có trang thì cứ ờ, uh, chuẩn bị sẵn một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking em mà có có thể ờ, tự uh, chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại anh em ấy hoặc là anh em sử dụng cái ví Momo cũng vẫn có thể đăng ký một cái trang chơi nhé còn cái điều kiện thứ hai là anh em phải uh, có một cái số vốn đúng không muốn vào nhóm muốn chơi muốn gỡ gạt là phải có vốn vốn anh em ít nhất cũng từ một hai củ trở lên đấy 5 10 15 20 củ gì đó càng tốt càng nhiều vốn thì càng dễ gỡ lên em đó nếu như anh em tin tiện tin tưởng mà muốn vào bờ thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp đỡ anh em đưa anh em vào nhóm và lấy những món kèo mà chuẩn nhất thì để liên hệ với tiến anh em có thể liên hệ qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là có liên có thể liên hệ qua bốn cái đường link ở dưới phần ờ, uh, mô tả trong cái video này đấy thì mỗi video tiến đều dán những cái đường link uh, cá nhân dưới phần mô tả như là Facebook này Telegram hay là fanpage với TikTok đó thì tiến cũng căng xin nhắc với anh em là hiện tại tiến đang bị giả mạo trên Telegram khá là nhiều năm sáu người đang giả mạo tiến để lừa đảo anh em cho nên anh em nhớ là không có uh, không bao giờ không bao giờ tiến liên hệ trước cho anh em cả anh em muốn gì thì cứ kết bạn với tiến đó gọi trực tiếp cho tiến tiến sẽ hỗ trợ hướng dẫn anh em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 ok thì đây là cái trang mà tiến đang hướng đến anh em chơi này đây à, tiến nhận định trận đấu này khá là sớm luôn đó nhưng mà hiện tại vẫn có đầy đủ các mã kèo cho anh em có thể tham khảo đây anh em trận đấu giữa Aston Villa với Newcastle này ngoài ra còn các trận đấu khác tại ngoại Anh này đó Đức này Pháp Tây Nha Ý rất nhiều trận đấu khác cho anh em chơi đó thì ok Tiến sẽ cho anh em xem cái mặt kèo của cái thằng Aston Villa với Newcastle thì như anh em đã thấy này ở trận này Newcastle sẽ chấp đội chủ nhà Aston Villa với mức chấp là 0.25 0.5 cùng với 0.75 và thậm chí cũng có mã kèo đồng cho cái cuộc đối đầu này nữa nha anh em nhưng mà kèo đồng thì Newcastle ăn hay ít đó bỏ một ăn 0.59 mà thôi nhưng nhưng nếu anh em tự tin vào một chiến thắng cho Aston Villa có thể đầu tư vào cái mã kèo đồng cho Aston Villa với bỏ một ăn 2.44 khá là cao này bỏ một củ ăn hai củ 4.4 ví dụ như thế đấy à, còn mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 2.5 hai hòa và 2.75 đấy à, và 0.75 cùng với một hòa đó chính là mức tài xỉu trong cái hiệp 1 của cuộc đối đầu này nha anh em à, và ở trong hiệp 1 về cái mã kèo chấp thì Newcastle cũng sẽ có mã chấp trước Aston Villa với mã chấp là 0.25 cùng với mã kèo đồng ăn thấp dành cho Newcastle đấy thì tiến cũng đã nói rồi tiến nhận định lên video trận đấu này khá sớm đó để có được đề xuất anh em có thể tìm video để anh em xem anh em tham khảo cho nên hiện tại vẫn chưa có được những cái mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc kèo gung nhưng chắc chắn với anh em rằng à, vào ngày 15 đi sáng ngày 15 thôi nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi đó sẽ ra thêm nhiều cái mã kèo chấp mã kèo tài xỉu rồi sẽ có mã kèo gốc kèo gung rồi kèo thẻ gì này nọ có đầy đủ hết kèo cho anh em chơi nhé hiện tại thì chỉ có bấy nhiêu kèo thôi nhưng mà tiến vẫn đưa ra những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư à, thì tiến cũng sẽ nói qua về cái trang này thì anh em cũng đã thấy đây là tỷ lệ kèo ở trang này rồi đấy đây tiến sẽ nói thêm về cái trang này cho anh em có thể tham khảo để anh em có thể chơi nếu như mà anh em có một cái trang chơi muốn có một cái trang chơi như tiến thì bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng anh em nhớ nhé số khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online có thể chuyển uh, trực tiếp uh, vốn lãi gì trên cái điện thoại di động của anh em ấy hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo vẫn có thể chơi được trên cái trang này nhá đấy anh em mà có kinh nghiệm về bánh bóng này hoặc là đang thua tha sau bờ đó muốn tìm một cái trang để chơi muốn vào cái nhóm của tiến để cùng đồng hành với tiến chơi với anh em tiến ở chặng đường dài để kiếm lãi kiếm cơm gạo đó muốn có một cái trang để tự chơi không bị mất like mất cỏ như là chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì bắt buộc anh em phải có những cái điều kiện mà tiến vừa nói nếu như mà anh em đáp ứng đủ những cái điều kiện đó cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang để chơi đấy cách vào kèo ra kèo bán kèo như thế nào đó rồi cách mà mà à, chơi kèo gung kèo góc kèo thẻ rồi chơi những mã kèo như là à, lẻ chẵn này cả hai đội ghi bàn hay là một đội ghi bàn rồi không có bàn thắng rồi mã kép này nọ tiến sẽ hướng dẫn từng ly từng tí cho anh em chơi biết hết các mã kèo này đó đó là cái lợi thế khi mà anh em chơi trên trang mã kèo tỷ số cũng ăn cực kỳ cao luôn nè anh em đấy như tỷ số 1 không cho Newcastle trận này bỏ một ăn 6.9 này bỏ một củ ăn 6 triệu củ chín đó rồi bỏ một ăn 9.6 bỏ một củ ăn 9 triệu 6 cho cái mã Aston Villa thắng 1 không nói chung là rất nhiều mã kèo để mình chơi đúng không anh em đấy thì cái điều kiện để chơi trên trang Tiến cũng đã nói rồi nhá anh em mà thật sự tin tưởng đó muốn có một trang chơi uy tín đủ điều kiện thì cứ liên hệ ngay cho Tiến Tiến sẽ hướng dẫn anh em số Zalo đấy 0963 731 346 này hoặc là bốn cái đường link uh, những cái thông tin cá nhân của Tiến dưới cái phần mô tả video ok cho anh em còn nếu như mà anh em nào mà sợ sợ lừa đảo này nọ thì tốt nhất né ra đừng có liên hệ làm gì để mất thời gian hai bên nhé Tiến sẽ không hỗ trợ những cái anh em mà sợ mà mà mà à, thường hay hỏi Tiến là chơi xong nạp vào được mà lỡ rút không được rồi sao anh ấy tốt nhất là là nên à, né Tiến ra đừng có liên hệ mất thời gian Tiến không cần phải anh em phải chơi làm gì cả Tiến chỉ hỗ trợ và giúp những anh, anh em nào mà muốn có một trang để chơi thôi đó để đồng hành với Tiến thôi ok tiến sẽ nói chỉ nói nhiêu đó về cái vấn đề mà lên trang với lại vào nhóm thôi anh em cần cứ liên hệ à, thì với những tỷ lệ kèo này anh em hãy cùng tiến phân tích và nhận định về cặp đấu này xong rồi chúng ta sẽ đưa ra những cái mã kèo mà nó hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư đó thì nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thể thấy là đội chủ nhà Aston Villa có được 47 điểm sau 30 vòng đấu này với 14 chiến thắng 5 hòa và 11 thất bại đó ghi được 41 bàn thắng và đẩy thủng lưới 47 còn đội khách Newcastle ghi được 48 bàn thắng đẩy thủng lưới 21 bàn có được 56 điểm sau 29 vòng đấu 15 thắng 11 hòa và 3 thất bại thì nhìn vào cái bảng xếp hạng anh em có thể thấy thằng Newcastle đang có một hàng phòng ngự phải nói là tốt nhất ở thời điểm ngoại hạng Anh hiện tại khi mà chạy thủng lưới 21 bàn mà thôi đó thậm chí là đội đầu bảng Man City cũng đã thủng xin lỗi anh em thậm chí là đội đầu bảng Arsenal cũng đã thủng lưới đến 29 bàn đấy và đội nhì bảng Man City thủng lưới cũng đã 27 bàn rồi đó và với cái đội hàng thủ của Newcastle cực Kỳ chắc chắn ở mùa giải năm nay cũng đã giúp cho cái đội bóng này mang lại nhiều cái thành quả uh, trong cái thời gian vừa qua cũng như cái hàng công chơi vô cùng xuất sắc của Newcastle đó đã giúp cho đội này vươn lên vị trí thứ ba tại uh, uh, ngoại ngành cho đến vòng thứ 29 tại giải đấu này đó một cái thông số cực kỳ tốt cho Newcastle nếu như mà Newcastle vẫn duy trì cái phong độ mà kiếm điểm đều đều ở những trận đấu sắp tới cũng như là trận đấu vào đêm nay thì chắc chắn Newcastle sẽ có được một cái vị trí trong cái top 4 ngoại anh đúng không anh em đấy à, còn về Aston Villa thì sao Aston Villa vẫn còn sáng cửa để chen cái chân vào cái vị trí thứ tư đó ít nhất cũng là vị trí thứ năm để lấy một cái vé dự cúp châu Âu đúng không anh em à, hiện tại thì Aston Villa chỉ kém vị trí thứ năm là 6 điểm cách biệt mà thôi đó và kém top 4 MU gần nhất là MU cùng với Newcastle đó chính là 9 điểm cách biệt thì phía trước ngoại Anh còn đến 90 vòng đấu nữa đấy 89 vòng đấu gì nữa thì mọi cơ hội vẫn còn sáng với uh, uh, 7 đến 8 đội bóng này cho nên anh em hãy uh, chờ đợi cũng như là đón xem đầy đủ các trận đấu tại ngoại hạng Anh ở mùa giải này. Đó, ở các mùa giải đặc biệt là cuối mùa này chắc chắn nó sẽ hấp dẫn nha anh em. Ok thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai thằng này. Phong độ cực kỳ tốt của cả hai luôn. Trước tiên là đội chủ nhà Aston Villa, nó đã trải qua cái chuỗi là uh, ờ, 7 trận bất bại liên tiếp với 6 chiến thắng và một trận hòa. Đó thì anh em thấy này sau khi thua 3 trận liên tiếp với tỷ số rất là đậm 4-2 trước Leicester cùng với Arsenal và trận thua 1-3 trước Man City thì nó đã có liên tiếp là ha, tổng cộng là 7 trận bất bại này thắng 2-0 trước Everton 1-0 trước Crystal Palace rồi hòa một đều với West Ham đấy xong rồi lại thắng 3-0 trước Bournemouth rồi 2-0 trước Chelsea rồi 2-1 trước Leicester rồi 2-0 trước ờ, Nottingham thì cái phong độ phải nói cực kỳ hay của cái thằng Aston Villa luôn đúng anh em đó trong 6 thắng 1 hòa ở 7 trận gần nhất của nó thì nó đã có đến tổng cộng là 5 trận 5 trận là giữ sạch lưới đó giữ sạch lưới trước mọi đối thủ với 5 chiến thắng đó luôn ok chưa phong độ phải nó rất tốt của Aston Villa còn về Newcastle cũng không kém nha anh em thì sau khi nó mất cái đi cái phong độ của mình đó phải trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng thì nó đã có cái chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh đó đã có 5 trận thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh ở 5 vòng đấu gần đây nhất đó 2-1 trước Wolves này 2-1 trước Nottingham này rồi 2-0 trước quỷ đỏ MU này rồi 5-1 trước West Ham này và mới đây nhất là trận thắng 2-1 trên sân khách trước cái thằng Benford đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này thì nhìn vào phong độ sân nhà cũng như sân khách anh em có thể thấy không hai đội này đang có điểm chung với nhau rất là nhiều đó thì hai đội đều có được cái chuỗi mà ba chiến thắng liên tiếp trước khi phải nhận hai cái trận thua trước đó đúng không anh em như là Aston Villa phải nhận liên tiếp hai trận thua 2-4 trước Lei, Keter, Vesinan rồi mới có được 3 chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng trên sân nhà. Còn uh, Newcastle cũng không kém có cùng trận hai trận thua cùng tỷ số 2-0 trước MU cùng với Man City. Đó hai trận thua trước các uh, các các các dàn hảo thủ của Manchester. Thì sau khi hai trận thua này Newcastle đã có chuỗi là 3 trận thắng liên tiếp khi mà làm khách trên uh, uh, sân đối phương tại ngoại hạng Anh. Đó, một đội thì có phong độ sân khách tốt cũng như một độ một đội có phong độ sân nhà cũng cực tốt chắc chắn trận đấu này sẽ rất là hấp dẫn nha anh em đấy và anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu này đây trong lịch sử đối đầu thì Newcastle tạm thời uh, có lợi thế hơn một chút khi có được hai thắng đó hai thắng một hòa và một thất bại ở ba trận chạm trán nhau gần nhất đấy à, và anh em hãy xem thêm một ít thông số khác đây một ít thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tí nhé đó là về cái thành tích bàn thắng cũng như về cái uh, kết quả phạt cốc của hai đội này thì ở 5 trên 5 trận đối đầu nhau mới đây cả hai đội đều có dưới 10.5 góc mỗi trận nha anh em và trong đó ở 9 trên 10 trận đối đầu nhau gần nhất trong cái lịch sử thì hai đội đều có dưới 2.5 bàn thắng đó cái tỷ lệ bàn thắng rất là khiêm của tốn uh, khi mà hai đội này đối đầu với nhau đấy thì với những gì tiến đã phân tích cũng như những cái thông số uh, lịch sử đối đầu này cùng với cái tỷ lệ kèo mà cái đưa ra tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo như sau đây anh em anh em kết thì vào nhé còn không thì thôi chứ uh, không có được uh, kiểu như đừng có trách tiếng là kèo này kèo kia cái kiểu tiếng không bao giờ khuyến khích anh em vào cái mã kèo này vì mã kèo chuẩn tiếng sẽ đẩy, chảy riêng trên nhóm mà thôi đó trên đây chỉ là tham khảo thôi ok tiếng sẽ chốt cho anh em cái mã kèo đó chính là tài 2.25 đấy tiếng chỉ chốt cho anh em duy nhất là mã kèo tài 2.25 cùng với mã kèo tài một hòa ở ngay trong hiệp 1. Đó, tiếng sẽ cho anh em hai cái mã kèo tài trong cái cuộc đối đầu này. Anh em thấy hợp mã trùng máu thì anh em vào, còn không thì anh em có thể đánh ngược lại. Đấy vì hai đội đang có phong độ cực kỳ cao đó nên tiến chắc chắn là hai đội sẽ có cùng bàn thắng trong cái trận đấu này cho nên tiến sẽ uh, ưu tiên về mã tài cho cái cuộc đối đầu này cũng như anh em có thể đầu tư thêm một cái mã là cả hai đội cùng ghi bàn nhưng mà hiện tại tiến chỉ cho anh em các mã kèo như này vậy thôi đấy hợp máu chung ý vào đấy thì uh, nói chung hợp kết uh, trùng máu với nhau thì vào còn không thì thôi đúng không anh em đấy thì uh, tiến cũng sẽ không nói nhiều về cái trận đấu này đó hai cái mã kèo tiến cho anh em tài 2.25 cái chặn cùng với tài một hòa còn anh em nào muốn có một cái sân chơi như tiếng có một cái sân chơi uy tín đó có thể vào tất cả mã kèo mà mình thích cũng như có thể thoải mái lựa chọn vào kèo bán kèo này nọ đủ thứ hết không cần phải mắc vai mắc cỏ hay là chơi báo trước bên ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng gì hết đó nếu như mà anh em có nhiều anh em mà thấy trận đấu này khó vào quá hai hai hai thằng này đều có cái ờ, phong độ khá là cao thì anh em có thể đợi bóng lăn tầm 15 phút coi chừng hai này đá như thế nào đó xem thấy chặn nó đá diễn ra sao rồi lúc đó anh em vào kèo cũng chưa muộn anh em cầm trang mà anh em thích vào lúc nào mà trả được đúng không đó đó là cái lợi thế khi mà anh em mình chơi trên trang ok chưa và tiến cũng xin nhắc lại nếu muốn như chơi trên trang như tiến bắt buộc anh em phải có số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em phải có xài cái ví momo à, thì anh em mới có thể đăng ký được một cái trang chơi như là tiến ok cho anh em thì anh em thật sự cần thật sự cần đủ cái điều kiện đó thì hãy liên hệ ngay cho Tiến số Zalo 0963 731 346 hoặc là liên hệ qua những cái đường link Facebook cá nhân rồi Telegram, Fanpage cùng với TikTok Tiến có để ở dưới phần mô tả trong cái video này. Đó, anh em liên hệ đủ điều kiện Tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em cách đăng ký, cách chơi, cách đặt cược, cánh vào kèo bán kèo, cách nạp rút như thế nào Tiến sẽ chỉ tận tình hết. Ok chưa? Còn những anh em nào mà sợ thì đừng có liên hệ mất thời gian cả hai bên thôi, Tiến không có thời gian để giải thích với anh em. Đúng không? sợ thì đừng có liên hệ còn thật sự tin tưởng muốn chơi thì hãy liên hệ đấy ok thì anh em nào mà thấy tiếng nhận định hay hợp lý thì hãy để lại một like ở cái video này cũng như là bình luận về tỷ số cuối cùng của cặp đấu giữa Aston Villa với uh, Newcastle Tiến sẽ uh, lựa chọn những anh em nào mà bình luận chuẩn nhất sớm nhất nhanh nhất dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cấp nhờ chuyển khoản online nha anh em Ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em nhớ để lại cho tiến một cái lượt đăng ký đó một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá luôn nha anh em à, và anh em cũng đừng quên tại cái kênh tiếng bóng đá tiến cũng đã lên cho anh em các trận đấu diễn ra vào à, à sáng ngày 14 đó dạng gạn sáng ngày 14 đây tiến sẽ nói qua cái trận đấu đó cái trận đấu như là đây anh em vào rạng sáng ngày 14 có các cái uh, xin lỗi anh em nhé rạng sáng ngày 15 đi rạng sáng ngày 15 rạng sáng 15 sẽ có các trận đấu như là Wanekano với Osasuna tại vòng à, tại giải đấu La Liga này đó à, rồi à, 1 giờ 45 sẽ có trận đấu giữa Beja với Lazio hay là hay là trận giữa Toulouse với cái thằng Lyon này 2 giờ cũng là à, 2 giờ rạng sáng ngày 15 tức là khuya hôm nay và rạng sáng ngày mai đó anh em nếu như anh em muốn xem những cái mắc kèo trễ này đó anh em có thể vào cái kênh tiếng bóng đá cái kênh tiếng bóng đá này tiếng đã lên cái tất cả các trận đấu đó tại cái kênh này anh em có thể vào xem để tham khảo nhé ok đừng quên để lại một like ở cái kênh tiếng bóng đá đó và để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh luôn nhé anh em à, và tiếng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em và gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé